Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng, điểm hẹn văn hóa tâm linh đặc sắc đầu năm Quý Mão 2023. Như thường lệ, ngày 8 tháng riêng hàng năm, Chùa Ba Vàng phối hợp cùng chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức lễ khai hội xuân với rất nhiều chương trình đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước qua những hoạt động ấn tượng. Chuyên giới bắt con trai, gieo trồng phúc báu đầu năm. Đặt bát cúng dường đàn dược sư, vun bồi cội phúc nơi phước điền tam bảo, Lễ khai hội xuân chùa Ba Vàng Xuân Quý Mão 2023, nơi hội tụ và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Lễ khai pháp đầu năm Xuân Quý Mão 2023 mở ra hành trình tiếp nối và hoàng dương pháp Phật. Lễ khai đàn dược sư cầu quốc thái dân an Xuân Quý Mão 2023 hồi hướng nguyện cầu đất nước được bình an. Trần tế đàn dược sư Quý Mão 2023 tạo lập công đức, hồi hướng phúc báu cho chúng sinh trong cõi tâm linh. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 29 tháng 1 năm 2023 và được phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông YouTube Chùa Ba Vàng, Facebook Chùa Ba Vàng Thầy Thích Trúc Thái Minh, website chùa ba vàng.com. Xin kính mời quý vị cùng tham dự.